kính thưa đồng bào tranh cử tự nhiên nên đồng bào phân bổ cho cháu là điều tranh cử tự nhiên tổng thống chôn làm chảo vô cho trong trong chôm nước Mỹ của em là bảo vệ nước Mỹ thiếu nhi nhân dân đồng bào Mỹ khỏe mạnh yeah. như tất cả nhân dân đồng bào ở trong nước tập thể dục cho khỏe mạnh tiến hành tổng nổi dậy xóa đảng cộng sản bắt đầu ngay từ hôm nay tiến hành tổng nổi dậy xóa đảng cộng sản phục quốc cứu dân cứu nước nhân dân đồng bào được quyền sống quyền làm ngự quyền tự do lấy lại toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của tổ tiên nước đại việt từ hoàng sa trường sa Hải Nam, Macau, Hồng Kông, Thái Quan, Quảng Đông, Quảng Tây, Quảng An, Quảng Trị, Xia, Bao Bọc, Thái Điệt, Buôn Ma, Miến Điện Dìa là Cà Mau Thuộc núi thật sông của Đại Việt Toàn nhân dân phục quốc cứu dân cứu nước soi đảng Cộng sản Mới lấy lại được toàn vẹn tổ, tổ tiên của đất nước Đại Việt dân tộc được quyền sống quyền làm người nên bị nô lệ đô hộ toàn dân tổng nổi dậy số đảng cộng sản nhà công an quân đội tổng nổi dậy số đảng cộng sản mới cứu được đất nước dân tộc tổ quốc dân tộc tổ tiên đại việt lấy lại toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải đại việt dân tộc hơn bốn ngàn năm lịch sử văn hiến tàu mang rỡ đô hộ hồ chí minh lần tàu mang rỡ đã đô hộ tiêu diệt dân tộc tổ tiên đại việt của chúng ta nhà trân trọng lòng ái quốc toàn nhân dân tổng đôi giày xóa đảng cộng sản toàn nhân dân tràn ra tập thể dục khỏe mạnh xóa đảng cộng sản đốt xác hồ tạc bờ biển phục quốc cứu dân của nước với lại toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của đại việt trân trọng lòng thành kính toàn dân yêu tổ quốc làm ái quốc dân tộc phục quốc của dân của nước